Xe à? Hả? Lâm bánh xe à? Ừ, hai đứa cửa chuồng kìa Ô, không biết lạnh à À, em à Đây, mấy tuổi rồi? Mấy tuổi 10 tuổi, ô Còn à, hai cháu này là bao nhiêu? Cháu gái cửa chuồng hết là hai đứa cửa chuồng hết Em không biết đâu Ừ, nhưng mà tại sao lại cửa chuồng? Hỏi Không biết đâu Thế à? Nhưng mà lại không biết lạnh à? Hay thành này thì cứ lạnh không biết không biết lạnh luôn Ủa, bốn cháu là cầm cái bánh xe này cháu là cầm cái xe bẩn hết người này <laughs> áo này xong là lăn từ đấy và trong khi đó thời tiết ở trên này mưa liên tục mọi người thì giang đang uh, trên đường đến bản bên chỗ nhà cháu giang ấy một lúc nữa thì mình lên trên đó thì mình sẽ ghi hình cho mọi người xem đấy mấy cháu đi qua đây hai cháu cửa chuồng thì mình không quay được thì gửi cho cháu uh, à, 20 nghìn nhá hôm nay chú này không mua kẹo nên là chú uh, cho 20 nghìn sau là bốn đứa đi mua kẹo nhá sau chia nhau nhá nhá chia nhau nhá ở ờ, no tha nhá ờ, đi mua no tha là phải chia nhau nhá là mấy đứa về đi đi đi về nhà đi cầm bánh xe mà bảo anh này 10 tuổi ờ đi về đi cho là đi mua bánh kẹo chia nhau đi đi đi hả kia ờ, không đi mua bánh kẹo à chia nhau à ừ, ừ, ừ. thế ở chỗ nào có quán à chỗ này có quán thế đi lên chỗ này <laughs> mua kẹo đi đi mình đi đi rồi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Đấy mấy đứa Đấy là có hai cháu cửa chuồng là chạy tít lò lên mua kẹo trên nhau rồi Đấy Giang không không ghi hình à, hai cháu là à, cửa chuồng được thì vì là cái chính sách youtube là rất là khó mọi người bây giờ giang tiếp tục lên trên để vào nhà cháu giang xin chào quý vị và tất cả các bạn hiện tại thì giang đang có mặt tại uh, xã xà hồ huyện trạm tấu tỉnh yên bái uh, thời tiết này uh, quý vị và các bạn có thể theo dõi để biết được tại là mùa mưa rất là nhiều trên này ấy tây bắc nên là các bạn lên trên cao một chút là càng sương nhiều này Đấy, con đường đi các bạn này mưa biết này rất là bẩn trơn trượt luôn Đấy, có mấy cháu đang chơi mà cửa chuồng kia đang đang lên mua kẹo ở trên này thì uh, cách đây khoảng ba bốn năm tháng thì giang có lên uh, ghi hình một cái video ở trên uh, xã Sà Hồ là có nhà cháu Giàng ấy thì uh, bị uh, ung thư mắt cũng ờ, đưa cháu đi ờ, viện chứng tận Hà Nội có cả anh Sơn nữa thì ờ, không may thì cháu đã mất rồi và Giang cũng đã lên thắp nén nhang cho cháu và cũng đã gây hình thì lâu lắm rồi Giang không lên chạm tấu nên hơi tạnh mưa một chút thì Giang lên trên bản này không biết là có lên được hay không thì hiện tại con đường rất là trơn mưa luôn các bạn đây cho tất cả các bạn cùng xem này. đó nước vẫn đang chảy nhé đây mấy cháu ờ, hôm đấy là giang đi khoa để mấy cháu ờ, đang lên ờ, trên đó thì giang có ghi hình cho các cháu là gửi cho cháu 20 nghìn mua kẹo cho ăn đấy thì giang lên lại không mua kiện được cả nếu cháu một cửa chuồng lạnh như này mà đồng bào hâm mông cho này nhất là các cháu nhỏ rất là khỏe nếu như bình thường người kinh là không thể cửa chuồng rất là lạnh mà xong là đi lăn cái bánh xe này nọ rất là giỏi luôn và Giang cũng chia sẻ với tất cả quý vị như các bạn ở trên này đồng bào Hơ Mông thì à, tập tục tập quán của người đồng bào Hơ Mông là người ta sẽ ở tập trung và những nếp nhà của người đồng bào Hơ Mông thì à, một là làm nhà xây cũng có nếu gia đình nào có điều kiện hai là đa số là bà con hay ở ngôi nhà gỗ thấp thấp và lợp bằng tấm pro còn à, trước đó thì đồng bào sẽ lợp bằng cái ván thông nhưng mà vì cái bán thông bây giờ nó hiếm rồi nên bà con hay lập tấm pro trên này và khi bà con làm trong nhà nó thấp thấp thì cũng có cái lý do và ý nghĩa của nó quý vị các bạn ạ nhất ở trên cao thì gió rất là mạnh nếu như mà mình làm nhà cao ấy, thì gió sẽ thổi tóc bay hết cái nóc nhà ngay nên là bà con làm nhà thấp ở phía bên này à, thấy có ngôi nhà xây chắc là bà con cũng có điều kiện còn giờ lên nhà cháu già này con đường đi là không dễ đâu mọi người Đấy, tranh thủ tạnh mưa thì dặn <laughs> lên đây để ghi hình cho tất cả vị các bạn xem luôn và Giang cũng nói trên uh, kênh của Giang ấy là mưa mình không không không, không đi được ấy thì uh, bây giờ nó hơi tạnh mưa thì Giang lên trên này lên thăm được cháu nhà trước xem gia đình thời gian là cuộc sống làm sao đấy những cái hình lại cho quý vị và các bạn xem thì xin mời tất cả uh, quý vị các bạn uh, tiếp tục đồng hành với Giang lên nhà cháu Giang nhé con đường đi thì trơn lắm này rằng chắc trên đường đi không ghi hình cho quý vị các bạn xem được mong quý vị các bạn thông cảm trên đường uh, răng lên nhà cháu giàng ấy à, uh, sát xà hồ thì uh, thật sự là quý vị các bạn ạ rất là mệt <laughs> con đường đi rất là trơn không biết có lên được hay không này quý vị các bạn ạ thì uh, đi qua đây thì uh, lên nhà giàng thì có một cánh rừng thông khá là đẹp luôn thì giang cũng muốn ghi hình lại cho tất cả quý vị các bạn là cùng xem đây đây là một cánh rừng thông nữa các bạn nhé đấy ờ, không khí ở trên này rất là mát mẻ thì nó như kiểu ở trên Đà Lạt ấy nếu mà trong Đà Lạt ấy thì có cánh rừng thông này khá là mát mẻ thì ở trên Tây Bắc này thì cũng ờ, có cánh rừng thông đây tạnh mưa thì tranh thủ lên thăm nhà cháu già mà không biết đường có lên được hay không nữa <laughs> bây giờ xa bên kia thì ờ, vị có thể để ý được thấy này đây con đường nó đi vòng lên đây Đi qua nãy thì Giang có gặp anh Sùng là trưởng à, thôn ngày trước mà lên cùng Giang ấy Mà cũng chính là người à, xem kênh của Giang và giới thiệu cho Giang Về cái bệnh của cháu Giang không biết có chữa được hay không ấy Thì à, rất là buồn khi mà Giang với anh Sùng rất là cố gắng mà cháu Giang đã không qua khỏi và cũng mất được uh, 6-7 tháng nay rồi hôm nay Giang à, tiện lên trạm tấu này cũng muốn là đến thăm à, gia đình nhà cháu thì đi qua đây thì Giang thấy là một bầu trời khá là đẹp thì là bắt đầu nó tạnh mưa ở trên này vùng cao thì nó bắt đầu vẫn đang rơi hạt thì các bạn nhé nhìn ừ, cái mây này rồi là bao phủ đấy ngôi nhà của đồng bào hơ mông này rồi bao phủ cái cánh rừng này đây. đó thế là giang giang đi đường tắt mà trơn lên này bánh xe thì thôi rồi các bạn <laughs> không biết là có lên hay không nữa bây giờ mình lại tiếp tục lên đường này cùng cháu già ấy, nếu không lên được thì mình sẽ đi bộ à, hai là mình dắt thôi không không uh, lên được rồi ờ, quý vị các bạn ạ đường trơn quá và ban bánh liên tục cháy mùi khét luôn mà đấy còn lốp lốp chó ấy. không lên được quý vị các bạn ạ với lại giang đi một mình không ai hỗ trợ đẩy đít xe không lên được có lẽ là giang phải đi bộ vào thôi <laughs> cố gắng à, không nổi nữa đấy rất là dốc dốc cao lắm rồi thì uh, à, Đấy, chỉ có xe máy đó oh, chịu rồi không thể uh, đi xe máy lên được lên trên uh, nhà chó giàng chắc còn gần ui cây số nữa cơ đi bộ tại là trời mất đợt tối là 6 giờ tối rồi ừ. ô oh. Đây này đang thấy là bà con đang bắt đầu cây lúa Đây. Cây lúa dần Những cái thông này không biết là một người lấy nhựa thông để làm cái gì ấy Đây, đang thấy là một người lấy nhựa thông Cái khoét này này Thôi mình đi lên nhà cháu giàng nhanh Sợ tối uh, ờ, 7-8 giờ mình không về được đấy <laughs> Về là hơi muộn Ui nó cũng cắm như này mà các bạn Hôm nay đi xe lên rồi Ban bánh liên tục à Ừ, đi bộ Phải có khói Đi này như kiểu lạc vào cả cánh rừng thông Không biết đường về luôn Ô Người lấy nhựa, nhựa thông này Rất nhiều luôn Mệt quá không rồi yếu rồi cảnh như kiểu mình đi trong sương mờ ấy qua đây thì Giang thấy là có một cái ờ, rừng sắn khá là đẹp. Ừ. tưởng luôn hôm nay lên nhà cháu giang thì mình có mua chút thực phẩm mì chính mắm muối dầu ăn để cho gia đình à, quá à, trên đường đi để ra cũng không ghi hình nhiều đâu chút nữa vào nhà cháu giang thì mình ghi hình sau nhá mệt quá tí còn lên và dốc nữa cơ hơn cây số nó mới lên đến nhà cháu mà Đấy, trên đường lên nhà cháu Giàng thì uh, quý vị các bạn có thể để ý là lên nhà cháu Giàng rất là khó khăn thì uh, à, nói Giang đã phải bỏ xe ở dưới không không thể đi lên được Đấy, đi qua đây thì uh, bắt đầu rẽ lên đường nhà cháu Giàng ấy thì có một cây cầu thì uh, bao năm nay cái cầu gỗ này bà con vẫn đi suốt này trời mưa lắm ở trên này mọi người tí lên đấy là không không thể đi xe được bình thường bà con à, ở trên này người hay đi à, xe win mới đi được ấy chứ mà mình đi xe way ấy thì 100 à, trăm là không thể lên được đấy bây giờ chưa lên nhà cháu giàng đi gần hơn cây số mới lên nhà cháu mà không biết là tí nữa giang có về để nhà là không <laughs> hiện tại thì đã bây giờ là 18 giờ 13 phút đấy đây bắt đầu là rẽ lên đường nhà cháu Giàng nhé Khoảng 400m à, nữa Đến nhà cháu Còn đây thì Quý vị các bạn để ý này Cái này thì không thể nào <laughs> xe đi được Cái cầu gỗ bà làm này vẫn như thế Mất giờ khe số nhỏ thôi Nhưng bà con này làm gỗ đi tạm <sighs> Rồi tiếp tục lên nhà cháu Giàng Mình sẽ cố gắng là về sớm sớm à, tối à, mình không thể về được đâu không nhìn thấy đường ấy Đấy. Thì các bạn để ý con đường ngắn ngẩm luôn này trơn thì thôi rồi thì chỉ có ngã liên tục Ờ, nếu mà một người đi xe win thì đi được chứ còn ờ, đi xe way ra không đi được Ôi, đi bộ để quay con đường cho vì các bạn xem nó quá đây bà con là đi thả trâu rồi phân giữ đường đầy kêu đút đút Đây, tại là sáu rưỡi em mới lên, đến nhà cháu giảng đi bộ lên Không biết là bố mẹ cháu ở nhà hay không Mình lên thì à, hỏi thăm gia đình một chút thì chắc là ra cũng phải về thôi Quá đẹp này Bây giờ các bạn nó để ý này Đấy, 6 rưỡi mà cảnh trên này như thiên đường luôn Quá đẹp luôn Phía dưới này thì uh, tràn ruộng của người đồng bào Hâm Mông à, Đẹp Thử dụng bậc thang Đây nhà cháu Giàng đây rồi Ủa không chó mít Quá cháu Giàng Không biết là bố mẹ cháu ở nhà không Đôi dép này chắc là rách hết rồi Mickey Mickey cắn nhá Ôi Ngoài nhà không Nhà gư ơi Mấy kia Nhà em gư ơi Nhà không em Ồ vân nhận ra anh à Ồ Đang làm gì đây Ồ cái nhà lâu lắm rồi không lên nhà em Chắc phải sáu bảy tháng à hay gửi cho gia đình chút uh, mì chính mắm muối dầu ăn ờ thế đang làm gì đấy nhâm ô oh, chào em nhá ừ. chào bà nhá ừ, đang làm gì à ô oh, một chế một chế là về một chế tua rồi ừ đang làm gì à ô oh uh, xe anh mắc kia đi bộ gần cây số cây rưỡi xe để đó chỗ cánh rừng thông ấy không lên được em về về dưới kia về nữa cái xe mà nó ban bánh là phải đi bộ lên nhà em ấy. thở khí phò mà trên đường đi ấy em về xuống về dưới kia về mà nhưng mà em để à xe dưới này à để xe dưới này à đi cái đường oh, cái đường đường vòng trên nhá yeah. oh. Đấy, ờ, trước mà Giang có lên này, ờ, là em hứa gư ấy, thì ờ, cháu Giang ngủ ở cái giường này này còn thôi vì cháu mất thì mình không không nhắc đến nữa này lên thăm chủ yếu là lên thăm à, gia đình hai vợ chồng em thôi ừ, chẳng có gì đâu cái thời gian này thì à, ấy là bà con trên mình là gặt gặt cấy hết rồi đúng không cấy rồi. Nhà, nhà em cấy chưa? Em cấy rồi. Ờ. Em cấy hôm chiều này. À. Nói trên đường lên đây lúc 6 giờ ấy gặp à, anh anh Sùng đi à, xem dê ờ. Ờ, cái con đường mà đổ đổ trong chống khua cái gì là đổ một đoạn bê tông ấy họ, ờ, à, điện hơi tối cái này là mình dùng điện nước hay điện quốc gia nhỉ em nhỉ điện có ra điện ờ đường cả hai điện ờ hai điện bóng hơi tối tối một chút trong nhà à mới làm thêm một cái cái buồng ngủ đây à đang rồi à đây à này cho ấy quá cho cháu hai cháu nhỏ quá chứ còn còn một cháu rồi nó đi học à đi học à học ở huyện đấy à Đấy, được cầm ờ bà ấy buồn ngủ nhỉ nấu cơm cho gia đình nấu cơm chưa cơm công ít không chuyên nấu à nữa vừa không chuyên nấu à thế này ngủ đây chứ Ô, ngủ đầu tí anh về luôn rồi Đi về Trời tối rồi là... Ừ. Về anh kể đi bộ xuyên đêm ấy phải về mà lên thăm gia đình em lâu không lên ấy Ba nhờ, ba còn nhớ con không? Cần chú, chú chú là... Hả, chú chú chú chú Dạ mà Chú à, bảo à Chú tao à? Bảo à, à Bảo, bảo, à, biết Thế ờ, con tên gì nhỉ bà nhờ? Cái phần nhân phê chả à? Còn nhớ tên không? Giang Giang hả? bà ừ. vâng, vâng, ờ, mà Sao không thấy anh đang video À không không thấy ờ, cháu làm video thì vì cháu nghỉ mấy tháng là Covid nhiều quá <laughs> Nên là không dám đi, đi sợ lại uh, vô tình ví dụ mình mang Covid đến cho người khác thì làm nào ừ. Mệt đấy Vừa gửi giờ này ít nói nhỉ ừ. Chầm Anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, Về ừ. bảo là ngủ ở đây <laughs> Ồ, không ngủ đâu Thì con về thôi Nhiều việc lắm Ngày mưa Mấy hôm nay này nắng không nắng được Mãi buổi chiều chiều với bắt đầu là tạnh mưa là Phi từ ấy lên đây để thăm gia đình thì cũng phải về thôi Mệt Anh cũng mệt mà Ê, như này hút thuốc lào cơ à? Không, hút thuốc đây này chứ ờ, anh em xuống đây thì nó À, được. anh em về đây đúng Xuống đây nữa. Ừ. Làm dạ mình không anh em trong gia đình mình là mọi người khỏe hết được không khỏe à thế cái số tiền đấy mình có đi rút về không hay là vẫn để ngân hàng rút về ờ, mua quế để trồng à mua quế chồng, ở ờ, à, thế được rút về hết rồi đúng không hết rồi. à hết rồi gì mua quế chồng này. à mua quế chồng. thế chồng ở đằng nào chồng ở cái điều không tông đấy thẳng thẳng sao à, nhưng mà có có gần đây không mà cái đi thì mà 200 mét 200 mét à Ồ, đi bộ mình có đi được không? đi bộ đi đường à, hai anh em mình đi xem để xem vườn quế của em này mình đi trời tối rồi chắc em không thế ra nó ủa tối tối một chút ủa ừ, um rồi sương không nhìn thấy gì luôn ừ. chắc để mai đâu mai. đi ờ, xem vườn quế của gư này ừ. thì đợt trước là giang có làm cho em gư cái cái sổ tiết kiệm ấy 50 triệu thì sau này là tùy em đi rút về thì mình cũng chỉ cho em ấy sự để ờ. này không ờ, nó không ra lái bao nhiêu nhưng mà anh cũng bảo tùy em ờ đó là mình cũng phải thử mới biết được đúng không dạ. Thế thì ờ, thấy em gư bảo là em đã rút để làm cái ờ, trồng quế của em được cái đấy được bao nhiêu hecta trồng không cái đất nhà mình ấy đất đất khô thái hơn nhưng mà em ừ, um, trồng hết là ừ, mười nghìn một vạn à, một vạn cây gì chứ không phải là ấy có nhà đất của em là một hecta đất gì cũng còn nhiều nhưng ừ. mà đang trồng tết thử xem à tết thử thế là mua giống quế để bao tiền một một đấy một cây nghìn hai một cây nghìn hai một cây một vạn là một triệu ấy à yeah. Dạ. Đấy chứ Nó rẻ đấy nhỉ Không, không đắt lắm Không có thử trồng đi thử trồng xem nó lên được thì càng tốt mà em Chẳng quan trọng đâu Cái này do em sử dụng thì anh cũng chẳng này đâu Ông Hỏi thăm em đấy thì, thì Em kể và rút hết tiền để, để trồng quế à, Tiền ngân hàng thì giá hết rồi đúng không? Ừ. À, thì uh, chắc là có lẽ là ra cũng lên ừ, trên này để hỏi thăm hai vợ chồng ấy khỏe khỏe được mỗi đấy vợ em ngư là không nói chuyện như ngày trước <laughs> cũng có mình có chuyện buồn này mình khó nói lắm mình giang chắc là à, xin phép rồi khả năng anh xin phép về luôn rồi anh thăm gia đình gửi à, ừ, gia đình à, một chút đấy thôi ăn à, ấy để một à, người sinh hoạt thôi chắc có lẽ là video này thì dạ cũng xin phép à, kết thúc ở đây thôi để mãi ra mới mò lên được không <laughs> đường các bạn dạ. dép <laughs> ấy ai nghĩ đâu rồi con về bà nhá chúc bà mạnh khỏe nhá chúc mọi người là bình an nhá à, vượt qua đại dịch covid nhá ừ, con về đây một chế còn bác về nhá con là mai ấy, bác lại lên thăm vườn quế nhà mình Nên là mua nhiều kẹo lên à, lên trên đường mà cũng không mang kẹo lên mình gửi tiền mua kẹo đâu bác về nhá hôm nào thì bác lại lên thăm à, hai đứa sau rồi ờ, anh về nhá con về bà nhá vâng ngủ đi ngủ đi vâng ngủ đâu anh ít ngủ lắm rồi con về rồi, về là con phải à, về à, giúp gia đình nhiều việc lắm <laughs> Thời gian <laughs> Ơi, tạnh mưa thời gian lên đây thôi ờ, Chắc là Giang xin phép tất cả các bạn à, Giang kết thúc video ở đây Nếu uh, quý vị và các bạn mà thấy video của Giang hay Thì cho Giang một like, chia sẻ, đăng ký ủng kênh Để Giang tiếp tục có thêm nhiều động lực Đi uh, chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn Giúp đỡ bà con nghèo trên vùng cao trong thời gian tới xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở video tiếp theo